không được nó chỉ cóp lại thôi chứ thôi kệ đi vậy cũng được chả sao cả để cho anh em xem anh em hiểu cũng chả sao cả đó các bạn nhìn bên trái màn hình kìa hiển thị ra cái à, số địch đang trước mặt là có một hai ba bốn năm sáu sáu thằng địch à, báo vàng là báo mà sắp gần đến địch đỏ là cực kỳ gần xanh là xa thật ra thì à, tôi nghĩ là những cái bạn mà đang xem video này các bạn nên uh, chia sẻ để uh, cho nhiều người mà đang stream sử dụng hack người ta nhận ra vấn đề cũng như là những bạn mà đang sử dụng hack các bạn không nên hack tôi làm video này không phải khuyến cáo các anh hack mà không phải khuyến cáo các bạn hack mà tôi làm video này là để uh, tẩy chay hack ok bởi vì tôi không thích hack đó các bạn thấy là nhìn thấy hết tất cả mọi thứ luôn còn thật ra các bạn bảo các bạn report à, cái ạc à, PUBG này tôi tôi nghĩ là nó là cái vấn đề mà tôi thấy nó rất là bình thường bởi vì là tôi có thể mua được 1.000 cái ạc cá nhân tôi có thể mua được 1.000 cái ạc chắc chắn là như vậy nhưng mà thật ra là tôi nghĩ các bạn là không nên à, xử lý cái kiểu mà report làm gì tôi nghĩ các bạn nên chia sẻ nhiều người biết để người ta có thể tẩy chay cái tệ nạn hack này đi hack trên stream đi hoặc là không dùng stream hack nhưng mà quay lại video để lừa người xem rằng mình pro lưu ý là tôi không nhắc tên một cá nhân nào nên các bạn đừng đánh đồng hoặc là đừng nhắc tên họ ở trong stream của tôi để tránh gây hiểu lầm ok từ cái lần mà bóc phốt hack lần trước thì tôi cũng đã không nhắc tên ai rồi nên các bạn đừng có nhắc vào để gây hiểu lầm ok và các bạn thấy là đấy ở hai cái màn hình này thấy chưa một cái không thấy hack này một cái thấy hack kìa đó nè nhìn thấy không đang đứng ở trước mặt này nên là các bạn thấy là chơi PUBG hiện tại tôi cảm thấy là rất là bất lực rất là bất lực và hy vọng là Blueho xem được cái clip này để có thể hạn chế tình trạng hack chứ bây giờ thật sự để mà nói thì tôi hay các bạn thấy tôi những bạn game thủ chân chính mà các bạn không sử dụng hack ấy khi các bạn chơi game ấy mà đến vòng cuối bị chúng nó giết ấy hoặc là đang chạy bị mấy thằng hack nó giết ấy thằng nào cũng cảm thấy cay ngay cả bản thân tôi tôi cũng cảm thấy cay mà ngay cả kể những cái ông ở trong trận này bị tôi giết này các ông cảm thấy rất là cay nhưng mà sorry các bạn bởi vì là tôi chỉ uh, giết các bạn ở cái trận này để tôi làm clip cho anh em hiểu là hack nó khó chịu như thế nào chứ không phải là tôi đem hack ra để uh, tôi hướng dẫn anh em hack tôi không có gì hướng dẫn đấy cả còn cái cách các bạn nghĩ thì nghĩ thế nào thì nghĩ thôi đó chứ các bạn nghĩ tôi thế nào nghĩ vấn đề cốt lõi ở đây là không phải vậy đó các bạn thấy uh, bên trái thì auto lúc nào cũng hiện hack bên phải không có kiểu nó như thế tôi cũng là một người chơi PUBG rất là lâu nhưng mà chơi cái tình trạng mà cứ chơi gặp hack xong rồi đến gần cuối thì hack nó bật nên nó bắn chán không muốn bắn thật sự kiếm một cái top 1 trong game bây giờ rất là khó rank càng cao thì hack càng nhiều chắc chắn là như vậy còn các bạn không tin hay không muốn tin thì đấy là việc của các bạn thôi còn những gì mà tôi chứng minh mà tôi đe tôi nói là sự thật thì tôi vẫn phải làm bởi vì là tôi không phải là một cái thằng streamer giấu giếm sử dụng hack rồi là âm thầm rồi là tất cả mọi thứ đều trong kiểu là lặng lẽ sử dụng hack bắn như một vị thần xong cuối cùng là đem thành tích đấy ra khoe mọi người không tôi không làm thế tôi bắn ngu để mọi người chửi cũng được chả sao cả chơi game tôi chơi game này để vui chứ không phải là chơi game kiểu để kiểu thể hiện hay cái gì gì nhưng mà những cái gì mà tôi cảm thấy khó chịu thì tôi phải nói giống như kiểu hack như thế này là tôi phải nói đó các bạn để thấy là hai màn hình một màn hình không hiện hack một màn hình thì nhìn thấy người màu đỏ đó cách 92 m 85 m cái này tôi quay bằng à, máy thằng cu em tôi là nó hơi lắc một tí với lại nó hơi mờ đó cái này là bật S8 tức thế là bắn đạn auto đuổi theo người rồi các bạn dơ lên trời thì đạn nó cũng găm xuống đất kiểu nó là như vậy à, cầm K98 ngắm vào lỗ đít thì auto đạn lên trên đầu chính xác là như thế bởi vì là tôi đã thử nha rất là bất công khi mà người ta sử dụng hack này người ta không những cái kiểu là dân pro ấy hoặc là dân mà chuyên hack rồi ấy hoặc là tính toán kỹ thì tôi nghĩ là người ta sẽ dùng macro hoặc là người ta sẽ không dùng một cái gì hỗ trợ đến bắn cả mà người ta chỉ nhìn xuyên tường như này thôi thì là bắn thì rất là dễ để được top 1 né chỗ nào giao tranh nè đó nhìn thấy người chưa thấy chưa đây là bật F10 một phát trúng đầu rồi đó hack nó như vậy đấy còn à, thật ra cái bật F10 này thì nó hay ở một cái là à, khi mà ngắm lên à, gần đầu ấy thì nó 50 50. 50 50 nghĩa là gì? Tức nghĩa là bắn hai phát thì một phát trúng một phát tượt Tức nghĩa là hên thì trúng luôn còn là không hên thì là trượt nhưng mà phát sau chắc chắn là sẽ trúng. Kiểu nó như thế. Dù bạn có chạy như thế nào nữa thì cũng một viên vào đầu. Đấy, bạn thấy không bất công không bất công trong những game thủ chuyên nghiệp không rất bất công chứ còn về cái vấn đề mà đấu giải ấy, thì thật sự để nói như này khi mà đấu giải online ấy, tức nghĩa là đấu giải mà ngồi ở nhà chơi ấy thì chúng nó bật hack thì chúng nó chơi chả ai biết đấy là đâu cả nó chắc chắn một điều như vậy nên là giành giải rất là dễ không biết à, không ai biết đấy đâu cả và tôi đã thử test một cái nick thật ra là để đến cái nick như này thì tôi đã mất khoảng hai cái nick cái nick kia mất rồi và cái nick này cũng chắc chắc chắn là sắp chuẩn bị mất và nó cái nick này tồn tại được khoảng tầm mà có nick nick này tồn tại được khoảng tầm à, hơn một tháng ở ờ, được hơn tháng là không bị ban bởi vì là tôi quay lại một clip này xong bắt đầu là tôi à, xóa hết hack đi tôi để nguyên nick trong máy tôi bắn bình thường và tôi không hack thì là không bị ban 15 ngày sau thì à, tôi lại mở lại hack lại tải hack về để tôi quay lại clip quay lại clip cho bạn xem cái hack này này đó bởi vì là để được một clip như thế này thì nó cũng rất là khó đây là clip mà tôi ờ, giành được cái top 2 đến ờ, cuối top thì là bị cái thằng hack nó bật là ờ, auto am người nó bắn chết luôn thì là rất là khó tôi cố kiếm top 1 tôi quay thì đến 15 ngày sau tôi quay tiếp clip này không cái này top 2 top 2 top 2 anh bị cái thằng mũ ba nó bắn chết chú nhầm rồi cái này top 2 chú xem lại đi cái này top 2 bị thằng mua mua mua ba bật hack này nó bắn chết top 3 top 2 ờ cái này top 3 tôi không nhớ nhưng mà nói chung là top 1 2 3 thì đến cuối cái thằng kia nó nhìn thấy tôi nhiều kêu bắt đầu nó bật hack nó bắn thì auto là chơi cái kiểu như này ấy, thì à, tôi giải thích như này tức là những cái thằng hack ấy thì chúng nó có thể nhìn thấy cái số kêu hiện ở dưới cái thanh mà bao nhiêu mét ấy, cách ừ, bao nhiêu mét ấy nó hiện là số kêu những cái thằng mà trên 5 kêu ấy trên 5Q 6 7Q 8Q ấy thì bọn hack nó sẽ một là nó sẽ bật ambot để nó bắn hai là nó sẽ đẩy nó móc ba là nó sẽ bật là kiểu auto headshot nó đứng ở xa tột phát đầu bạn chết kiểu không hiểu lý do tại sao và cuối cùng là cả team bạn chết kiểu là như vậy thì thường là những thằng hack ấy thì chúng nó hack rất là khôn tức là chúng nó hack từ đến cuối rất là kiểu giả nai giả ngơ nó kiểu là chả biết cái hiếu gì coi như là ta không nhìn thấy mày đấy thậm chí chúng nó có thể chạy qua thằng đấy để cho thằng đấy bắn sau khi thằng đấy bắn xong chúng nó quay lại chúng nó bắn tôi thằng đấy chết đấy kiểu là như vậy thì đấy là kiểu giả lai, còn cái kiểu mà tôi đang cho các bạn xem là kiểu điếu giả lai kiểu bắn như một vị thần bắn kiểu pro vãi trưởng thì các bạn thấy đấy là trước mà tôi đang có bốn thằng cái trận này thật ra để mà nói anh em thì là tôi chưa cách đây khoảng tầm 15 à, ngày rồi cách đây nửa tháng rồi đó kiểu như thế rồi như này nhiều ông còn bảo mà tôi uh, uh, quay lại video tôi ngồi tôi bình luận thì tôi cũng thua đó các bạn thấy bên phải không thấy gì bên trái thấy rõ người tiếp tục viên này nóc này chắc chắn là như vậy không hack nhá cái này không hack không ambot bắn theo kiểu bình thường tự nhiên đây cho bạn xem quả này tôi vào tôi sấy một phát chết bốn thằng thì các bạn nghĩ đây là hack hay là đây là không hack bây giờ tôi vào tôi sấy nhá auto chết hết bốn thằng thật ra là sau cái video này tôi sẽ ngồi tôi à, chia sẻ với anh em Nói chung là anti fan hay là những cái ông nào mà ghét tôi các bạn có thể vào đây để có thể đối chất với tôi, nói chuyện với tôi. Đó các bạn thấy hai cái màn hình khác hoàn toàn. Thấy chưa? Thấy bên phải có gì không? Không có một cái gì cả. Màn hình bên phải là màn hình của viewer xem khi mà một streamer người ta đang stream, ví dụ như tôi. Đó, tôi là streamer và tôi đang stream màn hình bên phải không có gì nhưng màn hình bên trái là màn hình mà streamer người ta sẽ nhìn và người ta phát hiện ra ở đâu có người rồi đó bắn như một vị thần một cân 4 solo squad đấy các bạn tiếp tục đấy các bạn thấy không ở à, đằng sau tôi có một thằng mới được 4 kill thôi cái trận này bắn bình thường ngáo ngơ mà có chưa ngày hack thì nó hơi bị ngơ ngơ tí đâm ra là ít kill rồi đó khi mà bạn có hack thì bạn đẩy rất tự tin và bắn rất bố láo khi bạn không có hack thì bạn đi biết được ở đâu và đứng nguyên như một thằng đần các bạn thấy bất công không Bây giờ toàn bị mấy thằng hack nó lừa kiểu nó cứ giả na như cái thằng đang chơi đang đang đang đang chơi trong game này này đấy nó giả na như cái thằng ntn ấy sorry anh em nhé đấy trước khi mà tôi quay video này sorry tất cả anh em mà bị tôi giết rồi vì tôi muốn chứng minh là hack nó như nào chứng minh thôi chứ tôi không khuyến cáo anh em hack đấy quả bom đáp vào cũng đáp ngu mẹ đáp một phát quả đấy vào nhà tôi chết rồi đấy <clears throat> nó ở gốc cây kìa ok tiếp tục bốc đồ uh, hack được trang nào vậy anh không tôi không chia sẻ được không khuyến cáo anh em hack và tôi rất ghét hack nhưng mà lần này tôi bắt buộc phải hack để cho anh em ghét bởi vì là tôi muốn chứng minh stream hack như thế nào trên stream có thể hack được không nhiều ông lại bảo tôi là bốc phét đi quay lại video xong ngồi lại bình luận sorry anh em đi đây không phải quay lại video <clears throat> mà đây là hack trực tiếp Nhà các bạn thì thấy là cái game PUBG nó nát như thế nào mẹ bắn hết hơi chơi game mấy năm liền tập sấy các kiểu con đà điểu rồi là tập ghim tập chiến thuật chạy bo rồi bơm máu rồi là nằm rồi là ngoáy rồi các kiểu con là điều cuối cùng là mẹ đến cuối trận thằng hack đã bắn chết thì thấy nhục không quá nhục thỉnh thoảng à, nói chung là đầu trận hoặc là giữa trận rồi cuối trận nó như nhau hết mấy thằng hack giả nai nó sẽ như thế này này đấy chạy thật ra có điếu thằng nào bên trái bên phải đâu nhưng mà cứ quay ngang quay trái nhìn như đúng rồi nhìn như kiểu là mẹ xem có người hay không là thật ra trước mặt có bốn thằng đấy anh em nhìn kỹ đi trước mặt có bốn thằng ở bên tay phải à quên nhầm tay trái sorry bên phải thì là màn hình của viewer chả nhìn thấy cái gì cả bên phải là màn hình của các bạn đang xem video stream còn bên trái là màn hình chính của game thủ khi người ta đang ngồi người ta nhìn màn hình ở nhà người ta ấy chứ còn cái này mà đi mà có khá, có kiểu là nhiều bạn cứ kiểu so sánh kiểu ngáo ngơ vãi trưởng à, tại sao nó ở nhà nó stream nó bắn hay mà đi đấu giải nó bắn à, à, cái gì à? tại sao ở nhà ở nhà nó stream thì nó hack nhưng mà sao nó được đi đấu giải mẹ so sánh ngáo ngơ vãi lìn đấu giải với lại bắn ở nhà nó khác điếu gì nhau bây giờ nhá 100 thằng hack đi đấu giải mà có à, kiểu là trọng tài đứng đằng sau thì bố cụ thằng nào dám hack không bao giờ nhưng mà hack online thì auto là hơi bị nhiều ngay cả kể ví dụ tôi cũng thế ví dụ là hôm nay tôi hack chẳng hạn thì đi ờ, kiểu ở nhà bắn livestream rất là hay nhưng mà đến lúc mà đi đấu giải kiểu là uh, giải quốc tế chẳng hạn hoặc là giải kiểu là vũ trụ ấy mà có trọng tài đứng đằng sau ấy thì chả thằng nào ngu mà đi tải hack về bắn mẹ nó chửi nó sấp mặt nên là các ông không phải so sánh cái kiểu đấy ok còn thì ờ, hôm nay tôi làm clip này tôi cũng không nhắc tên đến một streamer nào không nhắc tên đến một cá nhân nào không nói đến một bất kỳ ai nên các ông đừng có nhắc người ta vào đây để rồi là fan của người ta sang đây nói vớ vẩn tôi chỉ nôi ra những cái vấn đề tệ nạn trong PUBG mà đang thường gặp phải tôi và các bạn đang gặp phải để chúng ta tẩy chay đó chính là hack còn các ông tẩy chay tôi này tôi thật à ừ đúng rồi nói cái vấn đề này các ông bảo là cái gì thằng NTN nó làm video rồi nó bú phêm với lại nó gây sự chú ý rồi kiếm view mẹ tôi thiếu điếu gì view mà tôi phải gây sự chú ý tôi bảo game tôi chơi để để vui mà có phải là tôi chơi game để trở thành streamer đâu tôi stream để vui thôi tất cả mọi thứ tôi đều làm vui đam mê ok